Chị dạ, Con dẫn cấu này ra đằng trước đúng không? Ừ. Rồi con mở đèn ở trước đúng không? Cậu không có tình thương cho ba nhắc chơi đó à. Đây Rồi tắt sao đây Đâu tắt đèn nào Tắt đèn nào À đúng rồi à, nhớ nha tắt đèn công tắc đó đó đi vô rồi tắt cái đèn đó hay quá ha gấu hay quá ha gấu ha gấu làm gì đó mình ăn gì giờ mình ăn gì sao không vợ chở vợ con lên ở đây trời ơi rảnh quá ha cây vậy chứ không cái này là đất kêu nó lên hộ khẩu lên nó mới về không không không phải về đây mới tính hả nó chưa tính được sửa mà bữa nào ông đem lên để tính rồi mai sửa.